uống nước này trước khi ngủ 2 phút, da trắng hồng lại trẻ ra cả chục tuổi. Môi trường ngày càng ô nhiễm, thời tiết thay đổi thất thường do biến đổi khí hậu tác động không hề nhẹ đến nhan sắc của các chị em. Bạn đừng nghĩ rằng da xấu, lão hóa chỉ vì tuổi tác thôi nhé. Vì nếu bạn không chăm sóc cẩn thận, thì làn da sẽ bị xuống cốc một cách trầm trọng, xuất hiện vô số nếp nhăn, nám da và dễ bị xỉn màu dù bạn còn rất trẻ. Để khắc phục tình trạng các sợi collagen bị mất dần, giảm khả năng đàn hồi khiến da nhăn nheo, kém sáng, thì bạn hãy làm đồ uống này dùng cho mỗi tối, không mất nhiều thời gian và công sức lại rất rẻ nữa đấy. Nguyên liệu cần chuẩn bị 3 quả chanh tươi, 100ml mật ong, 50ml dầu ô liu, một lọ thủy tinh sạch có nắp. Cách thực hiện Đầu tiên, bạn vắt nước cốt chanh ra bát, lọc bỏ hạt rồi thêm mật ong cộng dầu ô liu vào, trộn đều. Tiếp theo, bạn đổ hỗn hợp vào lọ thủy tinh, đậy nắp và bảo quản ở nơi thoáng mát hoặc tủ lạnh dùng dần. Cách sử dụng Mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn lấy ra một thìa nhỏ, đem pha cùng 200ml nước ấm, khuấy kỹ lên và thưởng thức. Công dụng Mật ong chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp tiêu diệt gốc tự do, nguyên nhân gây ra các vấn đề về da, bệnh tật và ung thư.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 Chúng cũng có tác dụng chống lão hóa, thanh lọc cơ thể, cải thiện da trở nên trắng hồng, xóa mờ nám và sẹo thâm hiệu quả từ bên trong. Dầu ô lưu kích thích tái tạo các tế bào mới, giúp da trẻ mãi không già, đồng thời cung cấp độ ẩm để da không bị khô và luôn mềm mại, căng bóng. Bạn vừa xem xong video, uống nước này trước khi ngủ 2 phút, da trắng hồng lại trẻ ra cả chục tuổi. Tổng hợp 4 cách làm kem trộn tẩy trắng da cấp tốc tại nhà hiệu quả gấp 10 lần đi spa. Giờ đây làn da trắng nõn sẽ không còn là mong ước nữa thì bạn sẽ dễ dàng có nó nếu biết được những công thức này. 1. Thuốc aspirin cộng cám gạo cộng sữa tươi không đường. Chuẩn bị nguyên liệu: 5 thìa canh cám gạo, 100ml sữa tươi không đường, 10 viên aspirin. Cách làm: cho viên aspirin vào chiếc bát, thêm chút nước ấm để nghiền thành bột mịn. Tiếp đến cho cám gạo và sữa tươi không đường vào chén aspirin, trộn đều thành hỗn hợp đặc sệt. Cho hỗn hợp trên đã chuẩn bị vào một chiếc lọ thủy tinh, đậy kín nắp rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dần dần vài ngày. Mỗi ngày sau khi tắm xong, lấy hỗn hợp kem trộn thoa đều khắp người, massage nhẹ nhàng, lưu hỗn hợp trên da khoảng 20 đến 30 phút thì tắm lại bằng nước sạch. Thực hiện mỗi ngày trong một tuần đầu tiên, ở những tuần tiếp theo thì áp dụng 2 đến 3 lần. Chỉ sau một thời gian, làn da đen nỉm bẩm sinh cũng trắng dần mà chẳng cần đến spa. 2. Vaseline cộng vitamin E cộng kem sâm Chuẩn bị nguyên liệu một lọ Vaseline, hai lọ kem sâm, một vỉ vitamin E Cách làm sau khi đã có các nguyên liệu thì cho Vaseline và kem sâm vào máy xay sinh tố. Chích từng viên vitamin E để lấy dung dịch bên trong cho vào máy xay. Bấm nút 10 giây để trộn đều các nguyên liệu. Cho hỗn hợp đặc mịn vào lọ thủy tinh, đậy kín nắp rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh, giúp bảo quản để dùng dần. Cũng như công thức trên, sau khi tắm thì lấy hỗn hợp kem trộn từ Vaseline, vitamin E và kem sâm rồi thoa đều lên người. Trà kỹ rồi thư giãn 20 phút thì tắm lại bằng nước mát để kết thúc. Thực hiện 3 đến 4 lần để mang lại hiệu quả rõ rệt. 3. Kem dưỡng thể Nivea cộng dầu dừa cộng cám gạo Chuẩn bị nguyên liệu một lọ kem dưỡng thể Nivea ban đêm, 50ml dầu dừa tự chế, 500g cám gạo. Cách làm cho các nguyên liệu trên vào một chiếc bát to để có thể trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất dạng sệt. Sau đó cho hỗn hợp đã hoàn thành vào lọ thủy tinh, bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh để bảo quản. Sau mỗi lần tắm, lấy hỗn hợp kem trộn này thoa đều lên người, massage chà kỹ những vùng da tối màu như khuỷu tay và gối. Đợi khoảng 30 phút thì tắm lại bằng nước sạch. Thực hiện 3 lần mỗi tuần để da có thể trắng sáng nhanh nhất. 4. Chanh cộng mật ong cộng sữa chua không đường Chuẩn bị nguyên liệu một quả chanh tươi, một hộp sữa chua không đường, hai tờ cà phê mật ong nguyên chất. Cách làm Cắt đôi quả chanh, vắt lấy nước cốt cho vào chiếc chén, thêm mật ong và sữa chua rồi trộn đều thành hỗn hợp. Sau khi tắm sạch người, lấy hỗn hợp trên thoa đều lên người. Trà nhẹ nhàng, lưu hỗn hợp khoảng 30 phút thì tắm lại bằng nước mát. Thực hiện 3 đến 4 lần mỗi tuần để có những hiệu quả rõ rệt. Bạn vừa xem xong video tổng hợp 4 cách làm kem trộn tẩy trắng da cấp tốc tại nhà hiệu quả gấp 10 lần đi spa. Thử ngay hai cách lên tông da trong 3 tuần chỉ với nước dừa. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng Sirokinin được tìm thấy trong nước dừa giúp điều chỉnh sự phát triển tế bào da. Bên cạnh đó trong nước dừa có chứa axit lauric, có thể giảm thiểu sự lão hóa của tế bào da, cân bằng độ pH và giữ cho các mô da liên kết mạnh mẽ, làm ẩm cho da. Vì vậy, chỉ cần áp dụng thoa nước dừa lên vùng da xấu xí mỗi tối trước khi đi ngủ, có thể giúp hạn chế mụn trứng cá, nếp nhăn, vết dạn, ngứa da và eczema. Cách 1. Chuẩn bị 2 thìa canh nước dừa 1 phần 2 thìa cà phê nước cốt chanh, 1 thìa cà phê mật ong. Cách làm Cho nước dừa vào một chiếc chén, vắt thêm 1 phần 2 thìa cà phê nước cốt chanh cùng mật ong, rồi dùng thìa khuấy đều để các nguyên liệu hòa quyện lại với nhau. Rửa mặt sạch với sữa rửa mặt và nước ấm để loại bỏ phần nào bụi bẩn và bã nhờn. Lấy miếng bông tẩy trang hoặc bông gòn nhúng vào hỗn hợp rồi thoa đều lên da massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu vào sâu lỗ chân lông. Lưu hỗn hợp trên da khoảng 15 đến 20 phút thì rửa lại bằng nước mát. Áp dụng công thức này 3 lần mỗi tuần, làn da sẽ được cải thiện rõ rệt. Bạn sẽ cảm nhận rõ da mềm mại, trắng sáng hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý, nếu làn da quá khô thì hãy tăng lượng mật ong và giảm lượng nước chanh. Cách 2. Chuẩn bị một quả dừa tươi có cơm, hai thìa bột yến mạch, hai thìa cà phê mật ong nguyên chất, mặt nạ giấy. Thực hiện, quả dừa tươi mua về, tách lấy nước để riêng, phần cơm dừa nạo ra để riêng. Vắt cơm dừa đã nạo để lấy nước cốt, đổ ra một cái bát sạch. Lần lượt thêm vào hỗn hợp nước cốt dừa, bột yến mạch vào mật ong, sau đó trộn đều. Ngâm mặt nạ giấy vào phần nước dừa đã để riêng ở trên rồi cho vào tủ lạnh. Rửa sạch mặt, thoa hỗn hợp ở bước 3, lên đều khắp mặt trong 10 phút. Rửa sạch mặt lại với nước và dùng khăn mềm thấm cho khô da. Lấy mặt nạ giấy đã ngâm trong phần nước rửa, làm ráo nước và đắp lên mặt trong khoảng 20 phút. Gỡ mặt nạ, rửa sơ mặt với nước, sau đó thấm khô và thoa nước hoa hồng. Các nàng sẽ cảm thấy lỗ chân lông xe khít hơn, da trắng mịn như thể có một lớp nước bên ngoài vậy. Các nàng nên thực hiện cách làm trắng da mặt bằng nước rửa như trên 2 đến 3 lần một tuần để làn da sáng đẹp tự nhiên nhất. Ngoài ra các nàng còn có thể uống mỗi ngày một cốc nước dừa để hỗ trợ da trắng hồng nhanh hơn nữa đấy. Mặc dù công thức tự nhiên như trên có chi phí thấp nhưng cần phải duy trì lâu dài mới cho kết quả cao. Vậy nên các nàng nên sử dụng kết hợp thêm kem dưỡng trắng da mặt vào buổi tối trước khi đi ngủ để da thêm trắng sáng và càng mịn nhanh hơn nhé. Bạn vừa xem xong video, thử ngay hai cách lên tông da trong 3 tuần chỉ với nước dừa. da trắng bật tông, mụn bay biến nhờ loại rau quen thuộc rẻ bèo. Không chỉ là loại rau ngon, dễ chế biến mà bắp cải còn là nguyên liệu tự nhiên giúp mang lại cho làn da của phái đẹp sự mịn màng, rạng rỡ. Vitamin A, E có trong bắp cải có tác dụng trẻ hóa các mô lưu huỳnh, giúp chống lại các vấn đề về mụn. Ngoài ra, bắp cải có chứa kali, thanh lọc cơ thể và làn da của bạn cực tốt. 1. Mặt nạ bắp cải dành cho da khô, nhạy cảm Nguyên liệu vài lá bắp cải thái nhỏ, một chén sữa tươi nhỏ, một lòng đỏ trứng gà, một thìa dầu ô liu. Thực hiện, các bạn hãy sắt nhỏ bắp cải, đổ sữa vào đun đến khi thấy chín nhừ. Tiếp đến, các bạn hãy trộn đều với trứng gà, dầu ô liu và bôi lên da mặt và da cổ. Các bạn để mặt nạ này trong vòng 20 phút và sau đó rửa sạch với nước ấm. Thực hiện đều đặn 2 đến 3 lần một tuần, da bạn sẽ được cung cấp đủ độ ẩm, hạn chế mụn và trắng hồng, mịn màng. 2. Mặt nạ bắp cải dành cho da nhờn Nguyên liệu Vài lá bắp cải xay nhuyễn Một lòng trắng trứng gà Thực hiện Các bạn trộn nguyên liệu với nhau Bôi lên mặt và để mặt nạ này trong vòng 20 phút Rồi rửa sạch với nước ấm Tiếp đến các bạn rửa lại với nước lạnh Cách này giúp kiểm soát lượng dầu đáng kể Giúp da bạn được thông thoáng 3. Mặt nạ bắp cải làm trắng da Xé khít lỗ chân lông Nguyên liệu một cái bắp cải loại vừa, một lít nước lọc. Thực hiện, cải bắp đem thái thành những miếng nhỏ vừa ăn, rồi đem rửa sạch, vớt lên rổ cho ráo nước. Đổ nước vào nồi, cho lên bếp đun sôi. Khi nước sôi rồi, bạn cho cải bắp vào luộc. Đến khi nước sôi lại, rồi vặn nhỏ lửa và đun riu riu 15 phút nữa. Vớt cải bắp ra và giữ lại phần nước luộc. Lấy 1 phần 2 chỗ nước luộc cải để vào tủ lạnh, dùng cho lần sau. 1 phần 2 còn lại cho thêm một nhú muối nhỏ, hòa tan và đợi đến khi nước nguội thì bắt đầu sử dụng. Rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm để loại bỏ hết bụi bẩn và các nang lông giãn nở để hấp thụ các dưỡng chất tốt hơn. Lấy nước cải bắp để rửa mặt, dùng tay lấy nước rồi vỗ nhẹ lên da mặt. Cứ vỗ nhẹ nước lên da 3 đến 5 lần, dùng các ngón tay massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào da. Đến khi nước khô lại thì vỗ thêm nước và massage thêm 3 lần nữa. Cuối cùng rửa sạch mặt bằng nước lạnh để lỗ chân lông sấy khít lại. Áp dụng công thức này hai lần một ngày vào mỗi sáng và tối. Sau một tuần, bạn sẽ thấy những vết sạm đen trên da mờ dần, tình trạng mụn được cải thiện cũng như lỗ chân lông sấy khít hoàn toàn. Lưu ý, để mang lại hiệu quả tốt nhất, bạn nên chăm chỉ đắp mặt nạ bắp cải 2 đến 3 lần mỗi tuần. Trước khi thực hiện, nên chú ý chọn bắp cải tươi xanh, đảm bảo chất lượng và sơ chế kỹ bằng cách rửa sạch bằng nước muối loãng để loại bỏ lượng thuốc bảo vệ thực vật nếu có. Chúc các bạn nhanh chóng đạt được kết quả như ý. Bạn vừa xem xong video Da trắng bật tông, mụn bay biến nhờ loại rau quen thuộc rẻ bèo. Da trắng càng mịn như bông bưởi khi dùng hỗn hợp này tuần một lần. Da sạm sần sùi và có nếp nhăn là nỗi ám ảnh của hầu hết chị em phụ nữ. Hàng tháng, chị em phải chi ra không ít tiền để thực hiện liệu trình trẻ hóa da mặt, nhưng kết quả chưa chắc được như ý muốn. Vậy nên, phương pháp dưỡng da tự nhiên tại nhà đảm bảo được ba yếu tố: an toàn cho da mặt, Hiệu quả làm đẹp thấy rõ và rẻ tiền là điều phụ nữ mong đợi. Đó là lý do người ta không ngừng tìm ra những phương pháp làm đẹp từ từ nguyên liệu có sẵn tại nhà. Tuy rẻ tiền nhưng chất lượng lại vượt xa so với các loại mỹ phẩm tiền triệu. Video này sẽ gửi đến bạn công thức làm đẹp da mặt, giúp làn da căng bóng và trắng hẳn lên sau lần sử dụng đầu tiên. Nguyên liệu chính ở đây là bia, không chỉ để uống, bia là nguyên liệu làm đẹp da và tóc trên cả tuyệt vời. Khi kết hợp với các thành phần khác, hỗn hợp mặt nạ từ bia sẽ cho bạn kết quả như mơ ước. Dưới đây là công thức mà rất nhiều chị em phụ nữ đón đợi. Thành phần: một thìa canh bia, một thìa canh sữa chua, một lòng trắng trứng gà, một thìa canh mật ong, một thìa canh dầu ô liu, có thể thay thế bằng dầu dừa. Thực hiện Cách thực hiện công thức này khá đơn giản. Đầu tiên, bạn trộn bia, sữa chua và lòng trắng trứng với nhau, khuấy đều thành hỗn hợp đồng nhất. Nếu được, hãy dùng dụng cụ đánh trứng đánh thật nhuyễn hỗn hợp. Tiếp theo, cho vào hỗn hợp trên một thìa canh mật ong và dầu ô liu, khuấy đều một lần nữa sao cho hỗn hợp mịn nhuyễn hoàn toàn. Cách dùng Rửa mặt với nước ấm, lau khô rồi thoa hỗn hợp lên da mặt Giữ nguyên hỗn hợp trên da mặt trong vòng 15 phút Sau đó loại bỏ hỗn hợp bằng khăn ướt ấm hoặc rửa nhẹ nhàng với nước ấm. Ngay sau khi rửa mặt sạch, bạn sẽ cảm nhận được làn da bóng sáng, mềm mại và sạch mụn đầu đen. Vì đây là công thức chứa các thành phần hoàn toàn tự nhiên nên bạn có thể yên tâm sử dụng 2 đến 3 lần mỗi tuần để có kết quả như mơ ước. Tuy nhiên, nếu bận rộn, bạn chỉ cần đắp mặt nạ này một lần một tuần là đủ để có làn da trắng và mịn như nhung. Thành phần dinh dưỡng từ hỗn hợp sẽ giúp loại bỏ tế bào da chết, nuôi dưỡng các tế bào da mặt và chặn đứng sự phát triển của melanin gây sạm da. Ngoài ra mật ong sẽ giúp giữ ẩm cho làn da một cách tuyệt vời, giúp da bạn không khô ráp ngay cả trong mùa đông lạnh giá. Chúc bạn thành công với công thức trên. Bạn vừa xem xong video, da trắng càng mịn như bông bưởi khi dùng hỗn hợp này tuần một lần.